Nên cha chỉ thích con vui học hành Mọi điều khó nhọc mi đâu thành Để con vững chi nên danh với đời Bấy à, lâu con vẫn nhớ lời Sống sao cho được ra người đâu quên Thà cam nghèo của nghèo tiền giàu vì bất chanh cha khuyên đừng làm Dân vâng, lời mọi việc đường hoàng Chúng con nay vẫn nghèo nàn như xưa Lợi danh như án mây đưa Rồi ba tấc đất nghiêng hơn thua ra vì Chúng con thật sự kém chi Kỹ sư bác sĩ có gì thiếu đâu Chỉ vì giáo ơi dục mi ăn sâu Nên mình đơn giản cháo rau qua ngày. Nhớ lời cha dạy xưa đây Bỗng dưng lệ thắm mắt cái mũi lòng Nhân lành cha mẹ gieo trồng Chúng con dùng bé vuông tròn mai sau trước ngôi tam bảo đê đầu nguyện cầu cha mẹ sống lâu an lành mọi điều phước đức duyên thành mong cầu phật độ giảng sanh cõi trời Nam Mô A Di Đà Phật Tiếp theo đến bài Sám Nghĩa Mẹ Nam Mô A Di Đà Phật Luân hồi trong kiếp mi ba sinh sát thân trôi nổi mong manh bệnh già nay con quỳ trước phật đà nguyện cầu cho mẹ tuổi già an vui nhớ về chuyện cũ bùi ngùi mẹ cha làm lũ cả đời long đông núi con tận tùy hết lòng cho con ăn học mi vô cùng công lao núi con năm tháng bù đầu biết bao cực khổ dãi dầu Giác dài chiều tối sớm trưa Gạo đóng chưa được thì chưa về nhà Thương con mẹ chẳng nề hà Thức khuya dậy sớm thật là đã đón Lúa là không màng Cả đời làm lũi ráng làm cho con Vì con thân thể hao mòn Vì con mẹ chẳng phân son bao giờ nuôi con